Sau hơn một tháng chống chọi Covid-19, chúng tôi lấy làm thương tiếc khi thông báo tới quý vị một tin buồn. Ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng sáng nay tại Bệnh viện Trợ Giấy. Cụ thể là trưa ngày 28 tháng 9, thông tin ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với Covid-19 khiến cả showbiz đau lòng và tiếc thương. Cô ca sĩ Phi Nhung hưởng dương 51 tuổi, Trước đó thì phía Phi Nhung giấu kín chuyện nữ ca sĩ dương tính với Covid-19 đến hôm 27 tháng 8. Khi thông tin này được cập nhật trên cổng thông tin người nhiễm Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh thì khán giả không khỏi lo lắng. Bắt đầu nữ ca sĩ điều trị tại bệnh viện Gia An 115. Tuy nhiên sau đó, giọng ca phải lòng con gái Bến Tre đã phải chuyển sang bệnh viện Trợ Giấy vì sức khỏe chuyển biến xấu. Trước khi mất ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi kèm cơn bão cytokine suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Nguồn tin từ bệnh viện Trợ Giấy chia sẻ, Phi Nhung nhập viện tại bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8 nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang bệnh viện Trợ Giấy ngày 26 tháng 8 và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị tại đây. Trong suốt hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Nhưng năm gần đây Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, từ tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng thì ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn mình đi đâu cũng không ai nấy. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8, ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm COVID-19 hàng tuần nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Được biết ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Trợ Giấy điều trị vào đêm 26 tháng 8. Sau một tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng của nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là sự mất mát tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng khi nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Trong quá trình Phi Nhung điều trị Covid-19, nhiều bạn bè đồng nghiệp như Mạnh Quỳnh, Việt Hương, Xuân Lan, Chi Di Phương trình dành lời động viên mong nữ ca sĩ sớm hồi phục sức khỏe để trở lại sân khấu. Tuy nhiên cũng có những thông tin thất thiệt liên quan đến Phi Nhung khiến gia đình phải lên tiếng đình chính. Sau đó lãnh đạo bệnh viện Trợ Giấy đã ra chỉ đạo không cung cấp thông tin về sức khỏe của Phi Nhung ra bên ngoài theo yêu cầu từ người thân. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bông Điên Điển, Phải lòng con gái Bến Tre. Đi lên từ khó khăn song bằng sự nỗ lực của mình, nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật, giọng ca 7X được xem là người tình sân khấu với Mạnh Quỳnh khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu. Cô còn đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero, hãy nghe tôi hát. Bên cạnh đó, Phi Nhung còn được nhiều khán giả yêu mến vì thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi. Vì vậy, sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp xót xa tiếc nuối. Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1972 tại Pleiku. Phi Nhung sinh ra trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật, nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như Nhớ mẹ mồ côi, Hoàng hôn màu tím, Con gái của mẹ, Bông điên điển. Nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Cô ca sĩ có con gái ruột tên Wendy Phạm đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ. Chân dung chồng của nữ ca sĩ vẫn là bí ẩn suốt nhiều năm qua. Ngoài cô con gái ruột nay đã 29 tuổi, Phi Nhung còn có 23 người con nuôi, trong đó Hồ Văn Cường và Thiêng Ngân được nữ ca sĩ tạo cơ hội cho phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công. Trước đó, một ngày đại diện ekip của ca sĩ Phi Nhung cho biết ca sĩ vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Trợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh. Anh Đỗ Quang Trí, quản lý truyền thông của ca sĩ Phi Nhung, vừa có những chia sẻ chính thức về tình trạng sức khỏe của ca sĩ sau khi mạng xã hội liên tục lan truyền các tin đồn thất thiệt. Theo đó, cho tới ngày 26 tháng 9, ca sĩ vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra cả ekip cũng không chuẩn bị tâm lý chị Nhung sẽ bị nặng vậy. Đến giờ tình trạng sức khỏe của chị Nhung chỉ được đưa ra là đang điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh. 40 ngày có những lúc lạc quan, cũng có cả những lúc bi quan, nhưng mình có thể khẳng định chị Nhung đã rất kiên cường chiến đấu. Đỗ Quang Trí cho biết, theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, vào tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi có ích. Khi mọi thứ ổn hơn mình đi đâu cũng không áy náy. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8, Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Trợ Giấy ngày 26 tháng 8 và tới nay tròn một tháng cô điều trị tại đây. Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Phạm Thiêng Ngân, con gái nuôi của Phi Nhung vừa nhận được thông báo trúng tuyển Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng em vẫn chưa thể thông báo tin vui này cho mẹ. Thiêng Ngân bày tỏ trên trang cá nhân, Mẹ ơi, mẹ nhanh khỏe để đi cùng con lên trường nha mẹ. Con tin mẹ sẽ làm được. Con sẽ cố gắng không khóc đến khi mẹ trở về nhà. Cố lên mẹ, con cầu mong ơn trên sẽ thấu hiểu lòng của con trẻ mà cứu độ cho mẹ, giúp mẹ được nhiều sức khỏe trở về bên cạnh những người yêu thương. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật bất biến, thế nhưng sau 40 ngày điều trị tích cực, Phi Nhung đã về với đất mẹ. Vẫn còn đó những tiếc nuối buồn đau Nhưng cuối cùng mong đưa ca sĩ yên nghỉ Vẫn còn đây những nỗi buồn Vẫn còn đó những đứa con đang ngóng Phi Nhung trở về Âu cũng là số kiếp Là số phận con người Xin cúi đầu vĩnh biệt Phi Nhung Giọng ca bông điên điển Thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình Xin thắp nén hương lòng vĩnh biệt Phi Nhung Mong cô an nghỉ